đây mình sẽ hướng dẫn các bạn à, download và sử dụng phần mềm Oslo Mena Convert Phật đây là một trong những phần mềm miễn phí mà có thể chuyển đổi nhanh mọi định dạng thay vì trước đây chúng ta có thể dùng Toto Total Video Convert hoặc là một số phần mềm khác nhưng đó đều là những phần mềm có tính phí còn phần mềm này thì hoàn toàn miễn phí các bạn vào trang Google các bạn đánh vào một tìm kiếm ta đánh vào chữ OC Long và chúng ta gõ enter thì ngay trang đầu tiên của tìm kiếm được tức là oslo Oslomedia Convert trang chủ thì chúng ta nhấp vào đây các bạn thấy chữ free đây là phần mềm miễn phí ta download converter về nhấp vào chữ download và đây chúng ta download về đó là một phần mềm rất là mạnh nó có thể chuyển đổi được mọi định dạng ngay cả video hoặc là audio rất là phổ biến hiện nay những cái định dạng rất phổ biến hiện nay sau khi mình download về rồi mình sẽ tiến hành cài đặt à, rất là nhanh chóng như những phần mềm khác thôi ta chỉ cần nhấp nút vào đó next next và finish thì mình sẽ chỉ bạn sử dụng cái phần mềm này cũng rất là nhanh chóng thôi lúc mà chúng ta cài đặt xong cái phần mềm này thì trên biểu tượng desktop nó xuất hiện một cái à, biểu tượng thì mà chúng ta chạy file Ocean Online Cover các bấm ok đi nó lót lên trang web thì chúng ta cũng cứ mặc kệ nó tắt trang web vào đây đó là giao diện chính của Oslon Media Convert lúc này chúng ta chú ý ở hai chỗ chỗ thứ nhất đó, đó là chúng ta chọn file chọn file tức là chúng ta phải add file tức là add à, cái mà file mà chúng ta muốn đổi định dạng và chúng ta browse tức là select đầu bắt saving tức là chọn cái nơi mà nó lưu lại đây mình đã chọn là desktop chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ chọn một cái file để mình à, convert ví dụ mình muốn convert một cái à, video đi chẳng hạn clip đi ví dụ ở video này nó có định dạng là mp4 nhưng mà mình không thích mình chuyển qua định dạng 3gb để để trên điện thoại di động thể xem được chúng ta chọn video này lưu ý các bạn tại sao chỗ này là chúng ta chọn vào thì à, cái chỗ status này phải là ready thì chúng ta mới cần convert được tức là sẵn sàng ở đây nó unsupport tức là nó không hỗ trợ vậy à, chúng ta phải làm gì đây đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ vào cái file đó tức là hồi nãy là cái à, cái file cảm giác lẫn lộn này à, nó có tên tức là tiếng Việt nó có nó có dấu nhưng mà trong cái meta convert này nó không hỗ trợ những cái file tiếng Việt có dấu cho nên chúng ta phải đổi lại nó thành tiếng Việt không có dấu đây thì lúc này ra đây mình chọn lại file chúng ta chọn lại cũng là cái file đó nhưng mà bây giờ là tiếng Việt không có dấu thì chúng ta thấy là cái file cảm giác lộn hay này nó nó đã sẵn sàng nó ready rồi còn file này lỗi thì chúng ta xóa nó đi ta remove đây ready sẵn sàng thì lúc này em ta sẽ chọn định dạng cho nó chuyển qua đây em ta thấy là nó hỗ trợ rất là nhiều định dạng video à, hầu như là tất cả những định dạng phổ biến hiện nay là mình chuyển qua 3GB thì mình sẽ chọn 3GB ngoài ra audio thì các bạn có thể xem là audio nó có thể chuyển qua rất là nhiều chúng ta giữ mặc định như vậy và đây là chúng ta chọn chất lượng của video ví dụ như là bình thường hoặc là h263 gì đó mình cứ chọn default đi và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào canvas nó gặp một cái lỗi nha chúng ta sẽ chạy lại chương trình nha ta add lại cái file hồi nãy vào cảm giác lẫn lộn vào chúng ta bấm conversion lý do nãy là chúng ta chọn ở cái video kho data này chúng ta đã đổi mặc định của nó và cái chỗ audio codec này nó phải là như vậy tại vì lúc chúng ta chọn định dạng khác thì có thể là nó không hiểu giờ mình cứ để hai cái dòng này mặc định vậy chúng ta sẽ đổi cái dòng này thôi như vậy là chúng ta chờ đợi một khoảng thời gian nó sẽ cần vật xong mình nhắc lại các bạn là đây nó hỗ trợ rất là nhiều loại định dạng ngay cả định dạng nhưng chúng ta có thể cần vào một video sang file hình ảnh chấm kíp chẳng hạn rất là nhiều định dạng so với những phần mềm khác thì phần mềm này chạy cũng khá nhanh một cái file dung lượng 38 m mà nó gần vợt với tốc độ vậy các bạn thấy cũng rất là nhanh và vâng, vậy là nó complete tức là chúng ta đã cần convert xong cái file cảm giác vẫn lộ hồi nãy đây chúng ta được một file mới và dung lượng của nó thì chỉ còn 5 mê thôi và chúng ta có thể bảo vào điện thoại để xem được đây mình phát lên cho các bạn xem thử đây là cái file 3gb vì lý do là mena convert nó không có mở được cho nên là chúng ta chọn một cái chương trình mở video khác ví dụ chúng ta sẽ mở bằng sm player đây file sau khi ờ, convert xong chúng ta mở bằng vì lý do là chuyển qua nó giảm dung lượng rất là nhiều cho nên nó rất là mờ nhưng mà người ta để xem điện thoại thì chúng ta xem rất là bình thường ngoài chuyển đổi định dạng video thì chúng ta có thể chuyển đổi chuyển đổi uh, âm thanh chẳng hạn đây mình sẽ hướng dẫn bạn cần vợt âm thanh đây chẳng hạn thì uh, ví dụ như chúng ta add một cái file vào ví dụ như ờ, chúng ta sẽ chọn một cái file có định dạng là mp3 chẳng hạn rồi bây giờ mình muốn chuyển cái định dạng mp3 này sang một định dạng khác thì chúng ta làm như thế nào vì cũng đã chuyển qua định dạng đây AMR hoặc là VKAV đi đây VKAV là một cái file nén hơn cái file MP3 này một tí xíu rồi chúng ta chọn lên luôn và tóm conversion à. đây thì sau nó cũng là chạy xong cái file VK nó đã convert ra được cái file VKAV như vậy là ông ta đã dùng cái ờ, phần mềm Solana Convert này nó rất là thuận tiện và nhanh chóng ta có thể chuyển đổi mọi định dạng video file hoặc hình ảnh hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy là phần mềm này hữu ích